và anh em có thể xây sở kèo và anh em có thể um, đánh rung nhiều được nhiều mã kèo hơn còn em đang chơi bên ngoài giống như hồi qua à, cái trận Juventus thôi cái trận Juventus lúc đầu trận nó trận bị vào là nó chấp tới hai tới rưỡi mà anh em vào ừ, ở quýnh ngoài qua thầu qua cò thì anh em vào anh em chỉ có ngồi xem và anh em chỉ có không có thể thể xả kèo và anh em có thể, thể thua thôi còn qua những anh em trong nhóm mình có thể xả là cái kèo xỉu và lụm được cái kèo đó về tiền không có đường lỗ luôn nha anh em còn sau đó thì à, đã húp được mấy trận tưng bừng đó, thì mình phiên như anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cọ mình cứ liên hệ trực tiếp qua với mình mà sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm của mình để anh em có những cái mã kèo mà hiệu quả nhất để anh em chơi và anh em có thể xây sở kèo kịp trong cái trang luôn chứ anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em đâu có thể mà xây sở kèo và anh em đâu có thể vào những cái mã kèo rung đâu đó là cái vấn đề mà mình phiên anh em thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình là 0963731346 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm của mình chơi luôn nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận AFF Cup nữa thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm cái trận Malaysia và Lào diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 24 thì hiện tại anh em cũng biết cái bảng xếp hạng của thằng Malaysia đoàn Lào là nằm ở bảng B thì bảng B vị trí của Việt Nam đang đứng ở vị trí đầu bảng là có 3 điểm sau một vòng đấu và còn đang có 6 điểm dương 6 điểm bàn thắng trong khi đó Malai đang có 3 điểm sau một vòng đấu luôn và đang có một điểm dương thì thằng Lào đang đứng ở vị trí cuối bảng do thua Việt Nam tới cái mã tỷ số là 6-0 thì cái trận này Malai gặp Lào thì có cơ hội cho Malai rất sáng để vươn lên vị trí đầu bảng để nắm chắc cái vé đi tiếp vào vòng trong luôn nha anh em thì anh em cũng biết bên cái hướng là AFF Cup này là nó sẽ có một lượt đi và một lượt về thì cái này chỉ mới là lượt đi thôi còn lượt về nữa anh em thì còn lượt về nữa mới khẳng định được cái vị trí đầu bảng thì còn rất là nhiều trận nữa thì anh em thấy cái phong độ của thằng Malai à, đang rất là tốt nha trong 10 trận gần nhất chỉ thua hai trận trước uh, Bahrain với cái tỷ số là 2-1 còn trong khi đó tới 8 trận thắng gần nhất của Malai thì trận trận gần nhất của Malai thì trước ờ, Myanmar trận đó Malai chấp tới 1,75 và trận đó Malai chỉ thắng 1-0 thì anh em cũng thấy Malai đang có phong độ rất là tốt trong những cái trận gần đây nhất còn bên phía Lào thì bên phía Lào thì anh em cũng thấy 10 trận gần nhất Lào chỉ thắng đúng hai trận là thắng trước Brunei và Lia nha anh em thì à, Lào chỉ thắng đúng được có hai trận đó thôi còn bao nhiêu trận trước thì Lào toàn thua thì trong cái trận này Lào gặp ừ, Malaysia thì là Malaysia đang có cái cửa đi vào vòng đi lấy được 3 điểm rất là chắc ăn trong tay luôn anh em đây còn trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu à, những lần đối đầu trước của Malaysia và Lào thì những cái bàn thắng luôn nghiêng về phía Malaysia không nha anh em thì anh em thấy thắng cách biệt từ 3 bàn đến 4 bàn thì à, trong lần gần nhất là đợt AFF Cup năm 2021 thì Malai thắng Lào với cái tỷ số là 4-0 thì mình cho anh em xem cái trận đó. Đây thì cái trận đó à, Malai thắng với cái tỷ số 4-0. Thì hiệp 1 là Malai đã ăn với cái 2-0 rồi và hiệp 2 thì Malai ăn với cái mã kèo thêm 2-0 một phút 78 một phút 80 trong vòng 2 phút có hai bàn thắng còn góc góc thì trận đó chỉ có 6 góc thôi nghiêng về Malai là 4 góc bên phía ờ, Lào thì có chỉ được hai góc thì cái tặng này anh em có thể ờ, chờ kèo rung góc được nha chứ anh em đừng có vào cái mã kèo ờ, Malay chấp góc hoặc là tài góc thì anh em cứ chờ mà mình báo cho tất cả anh em trong nhóm rung góc thì nó sẽ hợp lệ hơn thì đó đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em thấy những đây còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại cái trận này trận này là Malaysia chấp 2,5 và tài xỉu 3,5 nha anh em thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu gần nhất của thằng Malaysia và cái thằng Lào rồi thì cách biệt từ 3 bàn thắng đấu lên thì anh em có thể nằm cái mã kèo Malaysia chấp 2,5 và anh em cũng có thể nằm cái mã kèo rung thì nó sẽ hợp lệ hơn nha tại vì sao mình chơi phiên anh em nằm kèo rung thì anh em thấy những cái trận đấu vừa qua rồi anh em nằm kèo tài nhiều khi nó bất lợi nhưng mà anh em nằm cái kèo rung cái một trận đấu ra bốn năm quả thì anh em húp được bốn năm ờ, cái mã rung thì anh em nằm như vậy anh em có thể là anh em sẽ húp được nhiều mã kèo hơn còn anh em nằm ở ngoài anh em nằm cứ gựa mã tài nhưng mà thằng Malai nhiều khi nó ăn cái tỷ số 3 không anh em chỉ ăn được cái kèo trên và anh em chết cái kèo tài thì nó lại à, anh em và lại bị lỗ lai bởi vậy mình phiên anh em nằm trên và anh em đánh rung thì nó hợp lệ hơn còn anh em chơi ở ngoài anh em đâu có thể đánh rung được bởi vậy mình mới phiên anh em vào cái nhóm của mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm để anh em chơi những cái mã kèo rung nó hợp lệ nhất thì tại sao mình phiên anh em nằm khi với cái mã kèo 2,5 mà thằng Malay chấp cao như vậy thì anh em cũng thấy rồi trong cái lịch sử đối đợt trong cái bảng xếp hạng nè anh em cái bảng xếp hạng hiện tại là thằng Malay muốn lên đứng cái vị trí đầu bảng xếp hạng tranh vị trí với Việt Nam thì tại sao muốn tranh vị trí đầu bảng thì phía bên bảng A là thằng Thái Lan đang đứng ở vị trí đầu bảng nếu mà muốn vào vòng trong vào bán kết anh em vào bán kết được có một cái lợi thế nhất thì anh em à, nên biết là thằng Malai nó muốn đứng vị trí đầu bảng để à, vào vòng trong thì nó sẽ không có gặp thằng Thái Lan nha tại vì à, nhất bảng A sẽ đụng nhì bảng B thì nếu mà đội nào đứng nhì bảng B thì sẽ gặp Thái Lan còn đội nào đứng nhất bảng A bảng B nhất bảng B thì sẽ gặp đội nhì bảng A thì bởi vậy hai Việt Nam và thằng Malaysia sẽ tranh nhau đứng cái vị trí đầu bảng để né thằng Thái Lan ở trong vòng bán kết sẽ vào chung kết rất là dễ hơn